Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy Ngước nhìn về bên ấy, Có sao lại nhìn về bên này Có chăng sự tự do em nói với sau kéo khi cuộc tình ta đã héo khô anh phải lùi lại một bước cha cho em sự tự do cha cho em những lời nói dối cha cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày người dưng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy nấp sau những mong muốn vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày người dưng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm người ấy là lựa chọn tuyệt vời của cho trọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy có sao lại nhìn về bên này có chăng sự tự do em nói với anh không như ý em sẽ may lạc nơi em thích thì đến không thì đi em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi năm sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi